Kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, sản xuất giữa bối cảnh hạn chế tiếp xúc, việc tử tế tháng 7 chủ đề mơ ước bình thường được ekip thực hiện xử lý linh hoạt với nhiều điều khác biệt. Đó là gì và có gì thú vị trong câu chuyện mà các nhân vật số tháng 7 mang đến trường quay S14? Câu trả lời sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Xin được chào mừng tất cả quý vị đã đến với chương trình Việc tử tế mang chủ đề Mơ ước bình thường. Để hạn chế tối đa tiếp xúc, đảm bảo quy định giãn cách Việc tử tế số tháng 7 ghi hình ở trường quay không có khán giả, các nhân vật được mời đến theo khung giờ khác nhau. Vốn được coi là điểm nhấn tạo cảm xúc cho khán giả, phần tình huống bất ngờ trong số tháng 7 được ekip xử lý theo hướng khác biệt. Cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của em đối với anh ý đấy chính là rất là may mắn khi mà được gói bánh cùng với anh Lâm thì hôm đó thì cả hai anh em cũng ngồi và chia sẻ cũng như là tâm sự cùng với nhau rất là nhiều điều hai nhân vật này thì là học sinh cũ của anh anh Lâm và đều là người khiếm thị à, thế nhưng cũng vì điều kiện dịch cũng chưa thể đi tác nghiệp để có thể ghi hình cái phần uh, bất ngờ suy nghĩ của mọi người về về anh Lâm nên là chúng tôi đã quyết định là uh, kết nối online là nhờ nhờ hai bạn nhân vật phụ đó đã tự ghi hình lại cái cảm xúc suy nghĩ của mình về về nhân vật chính trong chương trình và thực sự là chúng tôi cũng không ngờ là anh ấy lại bất ngờ đến như thế và và cũng khá là xúc động bản thân chúng tôi cũng rất là bất ngờ và và cảm thấy rất là khâm phục các bạn ý vì hướng dẫn thì cũng chỉ hướng dẫn là bạn đặt máy quay ngang này ờ, rồi là ờ, nói ở nơi yên tĩnh hay như thế nào đấy nhưng thực sự rất bất ngờ về cái cái cái sản phẩm mà các bạn khiếm nghiệp khiếm thị gửi cho chúng tôi để gây bất ngờ cho nhân vật Bên cạnh các ca khúc do ca sĩ Ngọc Anh và Dương Trần Nghĩa thể hiện, việc tử tế tháng 7 còn có một tiết mục của hai khách mời khiếm thị. Dù chỉ có thời gian ngắn làm quen sân khấu trước khi ghi hình, nhưng phần trình diễn này đã gây bất ngờ cho ekip thực hiện chương trình. As long as your father told you chúng tôi cố gắng là khai thác được uh, những cái tài năng hoặc là gọi là những cái tài lẻ của các nhân vật về tử tế trong quá trình khai thác nhân vật thì chúng tôi đã tìm ra uh, ở nhân vật thứ hai uh, đó là anh anh tô văn hòa là một uh, giáo viên dạy nhảy khiêu vũ anh là người bình thường nhưng học viên của anh lại là người khiếm thị chúng tôi mới nghĩ là à tại sao mình không để người khiếm thị họ biểu diễn trên sân khấu đi từ những cái suy nghĩ như vậy thì chúng tôi đã mời hai anh chị người khiếm thị hai anh chị đến vào buổi sáng lúc 8 giờ thôi và ghép sân khấu chắc là chỉ 15 20 phút mà họ đã quen ngay được cái sân khấu của chương trình như thế thì lại một lần nữa lại là một sự khâm phục lấy chủ đề mơ ước bình thường việc tử tế giới thiệu câu chuyện của ba nhân vật anh Đặng Thế Lâm với hành trình 57 ngày đạp xe xuyên Việt gây quỹ giúp người khiếm thị anh Tô Văn Hòa, một vận động viên dance sport, đam mê lan tỏa tinh thần khiêu vũ tới cộng đồng người khiếm thị. Và bà Đoàn Thị Hoa, người sáng lập trung tâm dạy nghề Quỳnh Hoa, giúp đỡ cho hàng trăm trẻ em khuyết tật. Không nói nhiều về mình, Câu chuyện của các nhân vật thể hiện sâu sắc triết lý cho đi để nhận lại, cho đi yêu thương, sự giúp đỡ để nhận lại nhiều giá trị vô hình. Thực ra thì nói là giúp đỡ thì nó cũng không đúng mà là chúng tôi đồng hành cùng với nhau để có thể làm việc cùng với nhau bởi vì thực ra thì tôi là cũng là và cùng các đồng nghiệp của Vietnam Friend đã hỗ trợ người khiếm thị và qua đó thì chúng tôi cũng học được từ người khiếm thị rất là nhiều. Nó là cái hay nó là một cái tương tác hai chiều giống như một con đường mà chúng ta đi thì ở đó chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau chứ không chỉ là chúng tôi hỗ trợ người khiếm thị. Rất là nhiều cái kỷ niệm Ờ, rất là nhiều cái để chia sẻ nhưng mà cái mình ờ, đáng ờ, chú ý nhất đó là cái cái cái quyết tâm cái nỗ lực của cái người khiếm thị khi mà mình được tiếp xúc cùng với cả các anh chị cùng các bạn ở đó thì gần như là mình có được một cái năng lượng rằng là ở đấy ở môi trường đó không phải như chúng ta nghĩ là họ trông chờ ở xã hội cái gì đó mà những con người đó rất là cố gắng vượt qua bằng mọi cách những câu chuyện truyền cảm hứng nỗ lực đổi mới cách thể hiện ở cả trường quay và ngoài hiện trường. Việc tử tế tháng 7 gửi đến khán giả một thông điệp giản dị mà ý nghĩa. Mơ ước bình thường ở đây có nghĩa là là mang lại những cái điều bình thường nhất ở trong cuộc sống tới những người yếu thế ở ở trong xã hội và điều đó được làm bởi chính những người bình thường nhất có thể chúng ta có thể làm được và những người nhân vật về tử tế khác những người bình thường khác có thể làm được. Việc tử tế tháng 7 chủ đề Mơ ước bình thường phát sóng 20h10 ngày 10 tháng 7 trên VTV1. Kính mời quý khán giả chú ý đón xem.